Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021, tức ngày 6 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm tuất, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm tuất hôm nay là bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần, bính tuất. Con giáp xung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. 1. Tử vi tuổi tý. Con giáp tuổi tý hãy cố gắng để bản thân không vướng, vào những rắc rối không liên quan trực tiếp đến mình trong ngày kiếp tài, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Đây là ngày mà điều tốt nhất bạn có thể làm chính là kiểm soát tốc độ của chính mình, những điều mà bạn nói, thay vì quá thẳng thắn. Thủy thổ xung khắc cho thấy những hờn ghen vô cớ của người tuổi Tý là tác nhân gây cản trở tình cảm của bản mệnh và người ấy trong ngày hôm nay. Người độc thân càng nuôi hy vọng nhiều, thì càng dễ bị thất vọng trong ngày này khi bạn nhận ra hai người không hòa hợp không thể tiến xa trong tình cảm. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày can giáp, ngày can giáp không trị bệnh ở đầu, do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay để hạn chế rủi ro nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 2. Tử vi tuổi sửu Hôm nay hình hại đặc quyền khiến con giáp tuổi sửu dễ bị bắt nạt trong ngày hôm nay. Có thể bạn cảm thấy vô lý trong một việc gì đó, xảy ra nhưng đừng đối đầu làm gì, cứ nhường họ phần thắng, nếu họ là người hiểu chuyện thì họ sớm nhận ra sai lầm của mình mà thôi. Chính quan đưa tới tin tốt lành cho người tuổi Sửu có một ngày cuối tuần hanh thông, vui vẻ. Dường như những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng và từ đó, bạn có thêm động lực mới cho cuộc sống của mình. Thổ khí vượng cho thấy tác nhân bên ngoài như thời tiết, chất lượng không khí, đồ ăn, có thể là tác nhân khiến bạn cảm thấy không được khỏe, nhất là với ai đang có bệnh thì cảm thấy mệt mỏi và nhanh đuối sức hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. 3. Tử vi tuổi dần Một ngày khá lãng mạn dành cho người tuổi dần khi có tam hợp che chở, tuy nhiên những cảm xúc này có thể sớm tan biến khi đối tác của bạn làm một điều gì đó hơi sai lỗi, khiến cho mâu thuẫn của cả hai bắt đầu xuất hiện. Thế nên khi mọi thứ còn đang tốt đẹp thì hãy tận hưởng trọn vẹn chúng nhé. Thực thần ghé thăm hứa hẹn người tuổi dần sẽ nhận được một số lời đề nghị hợp tác thú vị ngày hôm nay, tuy nhiên nên xem xét và đánh giá nó trước khi nhận lời, bởi vì sự vội vàng có thể không giúp bạn đưa ra được một quyết định khôn ngoan như bản thân mong muốn. Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe, và đó là nguyên nhân gián đoạn cuộc vui của bạn. Nếu bạn biết cách cân bằng sớm, thay đổi lối sống lành mạnh hơn thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thân. 4. Tử vi tuổi mão. Đây thực sự là một ngày vô cùng bận rộn, với con giáp tuổi mão khi những nhiệm vụ không được thú vị lắm dưới tác động của thương quan. Thêm vào đó, bạn còn phải đối diện với những mâu thuẫn, căng thẳng trong gia đình và buộc phải tìm cách để giải quyết. Tuy nhiên, nếu bạn tìm cách trốn tránh thì sau đó bạn sẽ còn nuối tiếc hơn hãy cố gắng để đối diện và giải quyết ổn thỏa nhé. Nhờ có lục hợp nâng đỡ mà nếu có việc gì, thì hôm nay bạn sẽ giảm nhẹ được hung họa khi bạn đối mặt với mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn, không dễ nổi nóng như trước. Hơn nữa, bạn luôn có chỗ dựa tinh thần tuyệt vời từ bạn bè hoặc người thân nên bạn luôn cảm thấy tự tin trong mọi hoàn cảnh. Ngũ hành xung khắc chỉ cho bạn nhận ra rằng khi quá bận rộn với các hoạt động tương tác bên ngoài, thì dường như bạn đã quên mất đi việc cần phải chăm sóc cho chính những cảm xúc nội tâm của mình. Đây là ngày mà bạn nên chú tâm chăm chút cho phần tâm hồn, thay vì để mình bị cuốn đi bởi các hoạt động bận rộn đời thường mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 5. Tử vi tuổi thìn Lục sung nhắc nhở nếu người tuổi thìn càng bướng bỉnh, khăng khăng bảo vệ cái tôi thì bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Điều quan trọng chính là, sẵn sàng mở lòng và lắng nghe những cảm xúc riêng lẫn những cảm xúc của những người xung quanh, và hài hòa giữa những điều đó. Những tương tác không phù hợp do sức ảnh hưởng của thiên quan, những kết nối không đem lại cho người tuổi thìn sự thỏa mãn, mà bạn mong muốn sẽ khiến tâm trạng bạn những ngày này không được tốt. Đừng quên rằng trong mọi tình huống, học cách yêu thương bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Thổ khí vượng tức là sức khỏe của bạn rất dễ bị ảnh hưởng theo chiều hướng không tốt, Do đó, hãy cố gắng để tinh thần của bạn được thoải mái, không quên ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, đừng ngược đãi cơ thể mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tý. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Thiên tài giúp cho tiền bạc của con giáp tuổi Tỵ dồi dào hơn. Đây là ngày duy nhất trong tuần bạn có cảm giác mình có thể cảm thấy thoải mái, tự tin nhất khi trong túi có một khoản kha khá. Tuy nhiên,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 Chính tài giúp cho người tuổi ngọ có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy tự tin hơn với những gì mình thực hiện để gia tăng thu nhập. Tất cả là nhờ vào việc bạn có người hướng dẫn, hỗ trợ và bạn cũng đang tự trang bị kiến thức cho mình rất nhiều. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt so với thời gian nữa. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên. Hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể thao mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, dậu. 8. Tử vi tuổi mùi Mùi tuất tương pha dự báo, sự thận trọng thái quá của người tuổi mùi đang ngăn cản bạn thực hiện giấc mơ đẹp của chính mình. Hãy cố gắng để gạt bỏ những lo lắng vẩn vơ gần, như không thể xảy ra để tập trung vào những điều tích cực mà bạn đang hướng tới. Chính quan hỗ trợ cho người tuổi mùi có nhiều niềm vui trong ngày này, nhất là với ai dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn có cô con gái thấu hiểu và tình cảm, nhờ đó mà sự gắn kết với gia đình ngày càng gia tăng. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên nghỉ ngơi trong ngày thứ 4 này, đừng để đến khi bệnh tật rồi lại vừa tốn tiền bạc và có chữa trị, cũng chỉ hạn chế được phần nào bệnh của bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ có tam hội, mà con giáp tuổi thân hôm nay rất được lòng mọi người bao gồm cả người thân, lẫn người lạ bằng sự vui vẻ, hòa nhã và chân thành của mình. Nếu được ai đó bày tỏ muốn hỗ trợ cho bạn thì bạn nên vui vẻ đón nhận nhé, đừng vội từ chối như thế. Người tuổi thân hãy cố gắng để tỉnh táo và bản lĩnh hơn ngày hôm nay, sau những thành quả giá trị đạt được nhờ có thiên ấn che chở, đừng ngủ quên trên chiến thắng bạn nhé. Hãy cố gắng để tiếp tục dấn bước và khẳng định mình trong những sân khấu mới, theo đuổi những đam mê mà bạn thực sự yêu thích để hoàn thiện nó, nếu bạn muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Kim thổ xung khắc cho thấy bạn đang thiếu cảm giác an toàn, nên cố gắng kiểm soát một nửa của mình, cho dù bạn thực lòng tin tưởng người ấy mới bắt đầu mối quan hệ này. Hãy cho người ấy không gian riêng nhất định rồi người ấy sẽ quay về bên bạn thôi, những gì thuộc về bạn không ai có thể cướp được. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. 10. Tử vi tuổi dậu Dậu tuất tương hại, khiến người tuổi dậu cảm thấy như thể mình đã bước sai chân trong ngày mới, khiến cho mọi việc diễn ra không được trọn vẹn giống như bạn mong đợi. Hãy nhẫn nại hơn với mọi người, với chính bản thân bạn và đừng nổi nóng lên chỉ vì một số vấn đề nhỏ nhặt nhé. Chính ấn mang tới những quyền lợi cũng như lợi thế cho con giáp tuổi dậu trong tất cả những việc họ tiến hành trong ngày hôm nay. Hơn nữa, tình cảm của bạn và mẹ có cơ hội cải thiện rõ rệt trong những ngày này, Kim Thổ Sung Khắc tuy không quá lo lắng cho chuyện tình cảm hiện tại, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng có những lúc bạn cảm thấy khá hoang mang, nếu bình tĩnh nhìn nhận lại những gì đã và đang có. Hôm nay, có thể một người thân đưa ra lời khuyên xác đáng cho chuyện tình cảm của bạn hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên quan gây hại khiến con giáp tuổi Tuất dễ bị mất phương hướng, bạn sẽ nhận được một số những lời khuyên mâu thuẫn nhau ngày hôm nay, và thực tế là càng hỏi ý kiến nhiều người, bạn càng đau đầu hơn. Cách tốt nhất là tự mình lắng nghe những cảm xúc của chính bạn để biết phải làm gì. Thổ khí vượng khiến cho sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong ngày này. Nhất là những ai trong thời gian qua không nghỉ ngơi đầy đủ, hay thức khuya sẽ dễ bị ngã bệnh trong lúc này đấy. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ những việc như trốn cất, cưới gà, mở thông đường nước. Nếu vẫn cố thực hiện thì không ai dám đảm bảo sự an toàn, an vui cho bạn đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Tinh thần, sức chịu đựng của người tuổi hợi sẽ được thử thách ngày hôm nay khi tỷ kiên, thông qua những vấn đề liên tục làm phiền đến bạn. Dù gì, hãy cố gắng giữ điểm tĩnh và đừng bùng nổ cơn nóng giận, nếu không bạn sẽ mất điểm trong mắt người nào đó đặc biệt. Thủy thổ xung khắc cho thấy có một trải nghiệm không mấy dễ chịu nào đó. Ngày hôm nay sẽ nhắc nhớ cho bạn về những vấn đề thực tế mà bạn phải đối diện, thay vì khăng khăng với suy nghĩ rằng bản thân bạn đặc biệt, bạn có thể làm được nhiều thứ khác nhau. Hãy thực tế hơn trong đời sống và học cách tôn trọng mọi người xung quanh, nếu bạn muốn họ tôn trọng bạn. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021, dương lịch là ngày can nhâm, ngày can nhâm không chỉ bệnh ở thận